Xin chào các bạn, Học văn chị Hiên đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về các vần trong tiếng Việt nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, chị có chữ A. Khi kết hợp với chữ M, chúng ta sẽ đánh vần là AM am. Ta được vần am Đối với vần am, chị có các ví dụ như cam, khám. Tiếp theo, khi chữ á kết hợp với chữ m, chúng mình sẽ đánh vần là á m âm. Ta được vần âm. Đối với vần âm, chúng mình có hai ví dụ như sau. Tâm tắm. Chị có chữ ớ, khi kết hợp với chữ mờ, chúng mình sẽ đánh vần là ớ mờ âm. Chúng mình sẽ được vần âm. Đối với vần này, chị có ví dụ sâm, nấm theo là chữ O khi kết hợp với chữ M sẽ được đọc như sau. o m om. Chị em mình sẽ được vần om. Vần om có ví dụ như sau. Đom đóm. Khóm. o khi kết hợp với M sẽ được đánh vần là ôm ôm ta được vần ôm ví dụ như tôm cốm tiếp theo chị có chữ ơ khi kết hợp với chữ m sẽ được đánh vần là ơ mờ ôm ta có vần ôm đối với vần ôm Chúng mình có ví dụ cơm, dơm. Chữ E khi kết hợp với chữ M, chúng mình sẽ đánh vần là em em. Ta được vần em. Ví dụ như kem, tem. Chữ E khi kết hợp với chữ M, chúng mình sẽ đánh vần là EM, êm. Ta được vần Em Ví dụ như đêm, thèm nhà. Chữ Y khi kết hợp với chữ M, chúng mình sẽ đánh vần như sau. Im im. Ta được vần im ví dụ như nhím, chim. Cuối cùng, chị có chữ U khi kết hợp với chữ M, chúng mình sẽ đánh vần là UM um. Ta được vần um. Đối với vần um, chị có ví dụ chum, chùm Vậy là chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong các vần trong bài học ngày hôm nay rồi đó. Các bạn thấy có đơn giản không nào? Bây giờ hãy cùng chị luyện đọc lại một lần nữa nhé. Am am Am am Am am Á mờ âm Á mờ âm Á mờ âm Ứ mờ âm Ứ mờ âm Ứ mờ âm O mờ om O mờ om O mờ ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm em em em em em em em em em em em em im im im im im im um um um um um um các bạn đã đọc đúng hết chưa nhỉ? Hãy để lại bình luận để chị được biết nha! Và bài học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học lần sau.